sự thật về kim tự tháp, người cá và nền văn minh dưới đáy biển. Nhiều năm nay, tàu bè các quốc gia không ngừng gặp các chuyện lạ trên biển như ở một số nơi sâu dưới đáy biển phát ra sáng mạnh kỳ lạ hoặc xuất hiện những vật thể bí ẩn không xác định. Đến nay, những hiện tượng kỳ lạ này vẫn còn khiến cho các nhà khoa học suy nghĩ đau đầu mà không tìm ra được lời giải một số nhà nghiên cứu cho rằng đằng sau những hiện tượng kỳ lạ này có thể ẩn chứa một nền văn minh dưới đáy đại dương. Một UFO dưới đáy biển Năm 1963, Hải quân Mỹ tiến hành huấn luyện trên khu vực biển gần với Puerto Rico. Bỗng nhiên, cuộc huấn luyện của Hải quân xuất hiện một sự việc bất thường buộc phải dừng lại. Khi ấy, nhân viên vận hành radar phát hiện ra một tàu ngầm đang thay đổi tọa độ hành trình đã định và bám theo một vật thể kỳ lạ. Điều khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên là vật thể huyền bí này di chuyển với tốc độ cực cao lên đến 150 hải lý một giờ. Cho đến tận ngày hôm nay, không có một tàu ngầm hiện đại nào có thể có được tốc độ cao như thế ngay với tốc độ tàu ngầm thông thường không vượt quá 45 hải lý trên giờ. Vật thể kỳ lạ này sau khi lặn xuống độ sâu khoảng 610 mét thì bỗng nhiên biến mất khỏi màn hình radar. 2. Kim tự tháp dưới đáy biển Mùa hè năm 1992, một nhóm công nhân thu hoạch trong biển của Tây Ban Nha trông thấy một tòa kiến trúc đồ sộ đỉnh tròn trong suốt. Đến tháng 7 năm 1993, các nhà khoa học Anh Mỹ phát hiện ra kim tự tháp lớn nằm sâu khoảng 1.000 mét dưới đáy đại dương rất giống pha lê được chế tạo bằng thủy tinh, chiều dài đáy khoảng 100 mét, cao khoảng 200 mét. Cùng với đó, Đại tá Hải quân Mỹ Henry phát hiện ra kim tự tháp nằm sâu 360 mét khu vực tam giác Bermuda. Nhà thám hiểm Mỹ Trona phát hiện ra công trình kiến trúc dưới đáy biển đảo Bimini, khu vực quần đảo Bahamas. 3 phát hiện ra người cá. Tờ báo The Sun của Anh đưa tin năm 1962 đã xảy ra một sự kiện là các nhà khoa học đã bắt sống được một người cá nhỏ. Tiến sĩ Vinograd thuộc Viện Khoa học Liên Xô đã thuật lại diễn biến sự kiện này. Khi đó, một chiếc tàu thám hiểm chở các chuyên gia quân sự và các nhà khoa học đã bắt được một người cá nhỏ biết nói tiếng người ở ngoài khơi biển Cuba. Người cá nhỏ có vẫy, có mang, đầu như đầu người, đuôi như đuôi cá. Người cá nhỏ nói là đến từ thành phố Atlantis, còn nói với nhân viên nghiên cứu rằng mấy triệu năm trước, lục địa Atlantis trải dài từ châu Phi đến Nam Mỹ, sau này bị chìm xuống đáy biển. Sau này người cá nhỏ được đưa đến một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Hắc Hải để các nhà khoa học nghiên cứu sâu thêm. Ở một trường hợp khác, hai cao thủ săn cá mập chuyên nghiệp người Mỹ đã bắt được 11 con cá mập ở vùng biển Caribe, trong đó có một con cá mập hổ dài 18,3 mét. Khi các ngư dân mổ con cá mập hổ này ra thì phát hiện ra một bộ hài cốt kỳ lạ trong dạ dày nó. Một phần ba thân trên bộ hài cốt giống hài cốt người trưởng thành nhưng từ xương chậu trở xuống lại giống như xương của một con cá lớn. Khi đó, các ngư dân đã giao cho cảnh sát sau khi được chuyên gia khám nghiệm tử thi, kết quả chứng thực đây là một sinh vật nửa người, nửa cá. Về bộ hài cốt kỳ lạ này, cảnh sát lại mời chuyên gia đến nghiên cứu sâu thêm, đồng thời lưu tư liệu vào máy tính. Căn cứ vào hình dạng bộ xương, người ta phục chế ra nàng tiên cá. Tiến sĩ Ivesto, người tham gia vào công việc này cho biết dựa theo vật chứng cho thấy nàng tiên cá không phải là sinh vật truyền thuyết hay hư cấu mà là một sinh vật thực sự tồn tại trên thế giới. Vậy phải chăng có nền văn minh dưới đáy đại dương nhà khoa học Mỹ Sanderson hầu như bỏ thời gian cả cuộc đời chuyên nghiên cứu hiện tượng lạ của thế giới dưới đáy biển. Ông đã viết rất nhiều bài viết có giá trị học thuật cao. Một lần Sanderson đi trên con tàu phá băng đang trên hành trình ở Đại Tây Dương, ông đã tận mắt trông thấy một kỳ quan không thể tưởng tượng nổi một quái vật màu xám bạc hình viên đạn bỗng nhiên từ dưới biển đang bị bao phủ bởi lớp băng dày từ từ nhô lên rắc rắc một tiếng đâm vỡ tầng băng dày 3 mét, sau đó biến mất trong trời mây. Sanderson đã đưa ra một giả thiết táo bạo trên địa cầu có tồn tại nền văn minh dưới đáy đại dương phát triển cao độ. Hơn 2.000 năm trước, Plato đã có những luận thuật về nước Đại Tây rằng trong biển Tây Hải có một lục địa rất lớn, tức là nước Đại Tây nằm trên lục địa Atlantis. Trên lục địa này, phong cảnh tươi đẹp, sản vật phong phú, văn minh phát triển cao, người dân sống giàu có, quân đội lớn mạnh lừng lẫy bốn phương. Không ngờ một trận động đất có tính hủy diệt và sau đó là trận sóng thần ập đến khiến toàn bộ lục địa Atlantis và toàn thể quốc dân bị chìm xuống đáy biển chỉ trong một đêm. Sau này có người đã phát hiện ra kiến trúc bằng đá khổng lồ ở dưới nước thuộc vùng đảo Bimini, khu vực Bermuda. Công trình kiến trúc có kết cấu chặt chẽ, quy mô lớn, hình dáng biến hóa đa dạng. Bức tường đá dài 1.600m được xây bằng các khối đá lớn dài 4,5m, rộng 6m, cao 3m, mỗi viên đá nặng ít nhất 200 tấn. Đường phố xây bằng đá còn dùng đá hình chữ nhật hoặc hình đa giác xếp thành các hình dạng khác nhau có một kim tự tháp đỉnh bằng cao 42 mét, mỗi cạnh rộng 54 mét, nằm im lìm dưới đáy biển ở độ sâu 400 mét. Ngoài ra còn phát hiện ra di tích bến cảng, thiết bị cảng và các bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Căn cứ vào việc phân tích đá vôi dưới đáy biển ở vùng biển xung quanh Bahamas đã chứng minh công trình kiến trúc này đã từng tồn tại trên lục địa 12.000 năm trước đây. UFO, người cá hay nền văn minh dưới đáy biển có thật hay không? Đã có rất nhiều nhân chứng, bằng chứng khẳng định về những điều này. Tuy nhiên, khi bức màn sự thật chưa được kéo lên, phần lớn mọi người sẽ không thể biết rõ ngọn ngành. Nhưng sớm thôi sẽ như đám mây kia không thể che mãi ánh sáng mặt trời.